Chọn Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu, vnpt.edu.vn. Chọn cuộc thi. Chọn cuộc thi tìm hiểu về sử dụng an toàn, tiết kiệm điện. Chọn tham gia phòng thi. Chọn làm bài tại góc phải màn hình. Chú ý, đây là vòng thi yêu cầu phải làm bài thi ở chế độ toàn màn hình. Nếu bạn thoát chế độ toàn màn hình trong khi đang thi, bài thi của bạn sẽ bị khóa ngay lập tức. Trong quá trình thi, bạn không được phép mở các ứng dụng hay trình duyệt khác vui lòng bấm nút đồng ý để xác nhận bắt đầu bài thi này. Bấm F11 trên Windows, hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl, Command, F trên MacBook để vào chế độ toàn màn hình. Sau đó chọn đồng ý và bắt đầu làm bài dự thi. Sau khi điền đầy đủ các đáp án, nộp bài thi để hoàn thành cuộc thi. Tham gia thi tại các trình duyệt trên thiết bị smartphone. Chúc các em đạt kết quả cao khi tham dự cuộc thi trực tuyến. Cảm ơn quý phụ huynh cùng các em học sinh đã xem hướng dẫn hệ thống học và thi trực tuyến, sản phẩm thuộc hệ sinh thái giáo dục do VNPT cung cấp. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.